cái bài nhạc vừa rồi ấy sao nó quen thế nhỉ dạ đấy là nhạc ở trong phim titanic đấy ạ dạ vâng ạ à ta hiểu rồi ta nhớ ra rồi dạ dạ cái con tàu to tướng mà bị chìm nghỉm ấy chứ gì dạ vâng ạ à. thôi thôi cho nó thi đi vào đi Ngọc Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Táo kinh tế Ý tố thế à Hát thò thế à Hả Bầm bầm Ngọc Hoàng Dạ Dạ bầm Đứng thẳng người lên Dạ bầm dạ bầm Ngọc Hoàng Bầm Ngọc dạ, Hoàng Dạ, dạ nó chưa hát What What the fuck Nó mới chào thôi ạ nó chưa hát Chưa Dạ vào đi đi vào đi vào đi vào đi nhanh lên này cứ bình tĩnh nhá ừ. này hôm nay úi rồi chết chắc năm vừa rồi làm ăn khấm khá hả ờ ờ ui ừ, rồi ôi không thèm cưỡi cá chép mà lại đi hẳn tàu mà lại còn sát toan vàng này chắc là năm vừa rồi làm ăn được hả chuyện gia đình có điều kiện à. tàu này anh mới xin được ấy vâng. Trời vừa mới bảo gia đình có điều kiện một cái mà đã bảo là đi xin ờ. Xin là nghề của anh mà Ôi dồi thế à? Này em bảo Thế anh xin tàu ở đâu? Chỉ cho bọn em với, bọn em vừa đi học khóa lái tàu về Ừ, ừ thế à? Đâu đấy, xin ở đâu đấy? Muộn rồi Sao? Cái chỗ anh xin tàu ấy, nó tái cơ cấu hết rồi Tái cơ cấu à. xin tàu ấy ạ? À? Ừ Phí thế ừ. Sao lại tái cơ cấu chỗ đấy làm gì nhỉ? để thỉnh thoảng anh em mình xin cái tàu đi lại cho nó sướng người hơn ờ. có chỗ mà xin chứ phí quá còn tàu nó đâu mà xin à. táo kinh tế dạ. sao, sao ý gì thì thi đi hay là định lên đây để thi lái tàu ui ui. à? Dạ, lên dạ bẩm ngọc hoàng ạ dạ bẩm ngọc hoàng chả là năm vừa qua thần làm việc rất vất vả phải chạy đôn chạy đáo hết uh, dập chỗ nọ lại thổi chỗ kia hết cơi chỗ nọ lại nới chỗ kia dạ cho nên bây giờ <laughs> làm kinh tế là phải có kế hoạch hoạch định chiến lược hẳn hoi cứ thế mà làm sẽ lại bảo là chạy chỗ nọ chạy chỗ kia quá là lính cứu hỏa ở ờ, chỉ nghề tôi khác gì lính cứu hỏa đâu thế thì có, có nghĩa là chỗ nào có khói ông đến mà chỗ nào có lửa thì ông dập à chính xác cụ thể nó như thế nào nào à cụ thể à, à. đây đây đây đây bây giờ ví dụ thế này à. nhá ví dụ à, đây à, trước đây á là tôi bảo bọn đàn em tôi à. là không được tăng lãi suất nhá à, à, à. để cho doanh nghiệp còn vay được đồng vốn đúng thế mà mấy thằng đàn em tôi làm bên ngân hàng nó không nghe nó cứ tăng lãi suất vù vù đã thế cuối năm nó lại ờ, thi nhau chạy vượt rào để tăng lãi suất à, thế mới đau chứ này tôi gọi mấy thằng đàn em lại thấy tôi mới kỷ luật một số thằng mang tính răn đe tốt nhá thế là ờ, đã thế tưởng là xong ừ. ai ngờ nó lừa lúc tôi ngủ nó lại chạy lãi suất qua đêm à? à, tôi mới điền quá sáng hôm sau tỉnh dậy nhá nó lại định làm ừ. chuyện đã rồi tôi mới bảo tất cả vào đây tôi mắng cho chúng nó một trận te tua ra thế à? à chúng nó có sợ không sợ chứ nó sợ có thằng đóng cả bỉm ôi rồi ôi thế quá ờ ừ. này thế nó sợ thế thì chắc là lãi suất nó phải hạ xuống chứ đúng không có hạ không nó lại không hạ mới đau chứ ôi rồi thường nghĩ rồi anh bảo thôi ờ, đằng nào cũng thế ừ. ừ. cứ cho chúng nó tăng lãi suất một tí cho chúng nó dễ thở gia đình có điều kiện mà à. mà toàn em mình chứ ai ôi toàn anh em ở đâu anh em sát sườn đây thì chả quan tâm gì cả ừ. sao thì tôi bảo có gì đấy Ê, tôi bảo đi à. hay cái gì chả làm năm vừa rồi có chót ôm tí cổ định kiếm một tí thế nhưng mà cả năm im lìm quá chẳng thấy cái gì cả ông xem nào ông thổi thổi lên tí này tao kinh tế tại sao năm vừa rồi chứng khoán lại đi đẹp như vậy dạ. ngươi có giải pháp gì chưa dạ kìa dạ bầm ngọc hoàng ạ dạ dạ nghĩ ra cách gì đi nhanh lên ra chưa nhanh dạ. lên hôm nay ác lắm đấy nhá à ra rồi ra rồi ra rồi dạ bẩm ngọc hoàng dạ tới đây thần sẽ cho anh chứng khoán ngồi với anh sổ số hai bên hợp tác với nhau bảo đảm năm sau chứng khoán sẽ lên vù vù ạ điên à sao điên chứng khoán rồi ngồi với sổ số thì có chả liên quan gì đến nhau cả bây giờ hai chú lại diễn cho anh diễn diễn diễn đấy, cái gì cứ đứng ở đây cũng coi đây là vỉ hè hai à. diễn diễn diễn ngồi uống bia bia à. bia, bia vỉ hè rồi ừ. Em ơi, cho anh hai cốc bia nhá. À, tôi tôi không uống bia. Cho lon bò húc. Cho cái ống mút nữa nhá. Dạ, <laughs> dạ. À, bò húc đây ạ, à, bia đây ạ. À. À. này này này. Không chúc mừng tí à? Ừ. Nào, chúc mừng ạ. À. Hai ba. Chú ơi, chú ơi. Mua cho cháu chú ơi. Nó bán cái gì đấy? À, bán vé số dạo. Thôi thôi thôi không mua đâu không mua đâu đi chỗ không khác mua đi. đi chỗ khác đi chỗ khác đi chú ơi mua cho cháu chú đi chỗ khác nào hai chú, chú ơi mua cho cháu chú ơi chú ơi mua cho cháu ít cổ đi chú cái gì mua cho cháu ít cổ đi chú mày bị làm sao đấy tao gọi cả đĩa đùi ra đây tao còn chưa ăn nữa là đòi cổ ăn cổ ừ. nào đi, đi, ra đi nào hai chú ơi chú... À, cô ơi mua cho cháu ít cổ thằng ấy buồn buồn thế buồn nợ này ừ. trứng cô mày cả rổ cô mày còn trả ăn hết nên ai đi, đi mua của mày là cái gì thế đi đi nào không, không, mua đâu con ạ không không mua không mua không mua, mua. nào nào nào hai cô chú ơi mua cho cháu ít trứng ít cỏ đi cô chú chứng ở đây là chứng khoán mà cổ ở đây là cổ phiếu mua cho cháu đi cô chú chú nói lần cuối cùng nhá không mua là không mua nhá cô chú mua cho cháu đi, đi chỗ khác đi chơi. chơi đi chơi đi cô chú mua cho bảo cháu. đi chơi là đi chơi Ô, cái thằng này lì quá nhỉ bảo đi chỗ khác mua cho cháu đi này đi chỗ khác cho người ta ăn cho nó ngon miệng tiếp trông mặt phải như thằng nào ấy ăn mất cả con chứ đi đi đi cho cái đi à, chú ơi chú ơi cho tao đi này ừ. mày mày có muốn ăn cái lon bò húc này lên đầu không hả không Tao- mua tao- thì thôi làm sao cứ phải đuổi thế mất cả công người ta đấm bót từ nãy đi chơi đi chơi, Chơi đi. đi nào nào nào nào ừ. cô chú ơi mua cho cháu đi mua cho cháu đi à thì giờ thế này nếu cô chú không mua thì thôi nhá dạ. cháu cứ để trứng với cổ ở đây nhá lát nữa cháu quay lại cháu lấy nhá cháu nói chú nghe nhá cái mã giao dịch này á năm ngoái á lên kịch trần đấy cháu nói cô nghe nhá cái mã giao dịch này 3 năm trước không có mà mua đâu trước đây ấy mã giao dịch này á ba triệu một cổ nhưng bây giờ cháu để rẻ cho cô chú thôi có hai nghìn một cổ thôi ôi rồi bây giờ cô chú mua cho cháu 10 cổ nhá cháu bớt cho cô chú hai nghìn đi, đi, đi, chơi đi, chơi uống cái đi đấm cổ nào, xin mời Ai mua trứng rẻ chạy khỏe ra đây nào Ai mua cổ rẻ chạy khỏe ra đây nào Này này Theo ta nghĩ Chơi chứng khoán thì phải có đầu tư Có tính toán đàng hoàng Tại sao lại đi bán chứng khoán cứ như là đi bán vé sổ số dạo thế hả? Dạ bẩm Ngọc Hoàng Bây giờ là chứng khoán với sổ số giá ngang nhau Mà cái ờ, bấp bênh nó cũng như nhau tính thế quái nào được ạ à? à này này này ý ông là năm sau ông cho lực lượng bán sổ số dạo à. bán luôn cả chứng khoán đúng không đúng rồi bắt đầu hay ừ. có cách cứu cái chỗ cổ đấy rồi cách gì cách gì năm sau nhá ừ. làm đệ tử của anh kinh tế trang điểm thật xinh vào thật đẹp vào môi đỏ hiểu xinh điên đảo cho luôn nào thiếu thì độ nó lên hiểu không rồi. rồi cứ nửa đêm ra bến xe bến tàu mới vườn hoa mà đứng rồi anh ơi mua cổ em đi anh ơi mua cổ em đi thế nào có đứa nó ôm đồ điên làm như thế thì chẳng hóa ra là là là anh ơi mua cổ em đi cười cười cười hả ông cười ông cười, cái gì cười cái gì thôi thôi thôi thôi ông mấy năm trước thì ông ông thổi phù phù lên để cho lên người ta ôm cả một đống vào thế xong thì bây giờ là là cái đi đẹp đi đẹp cả năm chẳng cái gì cả xem có cách nào mà, mà cho nó lên đi lên đi lên lên luôn đi cho lên đi lên lên, lên đảo luôn đi lên luôn nguyên văn đấy muốn lên luôn thì được ngay muốn lên luôn thì mời lên tàu lên làm gì cứ lên đi rồi sẽ biết tôi bảo chứng khoán lên thì tôi lên tàu làm chết gì hả? cứ lên đi Khổ. sao cứ đành đạch ra thế ông nhỉ? bị làm sao thế hả cái thằng mặt ngấn này tự dưng bây giờ tôi lên tàu nó xong rồi để, để, để, để nó biết nó làm cái trò gì Ôi tôi đây. phải chuột bạch đâu mà cho nó thí nghiệm Ôi đây là thiên đình còn lâu nó mới dám làm gì cứ lên đi có gì tớ yểm trợ lên đi lên đi ông nhớ nhá nhớ đi lên xem nó làm cái trò gì bẩm ngọc hoàng à, vừa qua à, thần có gặp một pháp sư dạy cho thần à, một cách là muốn cái gì lên thì chỉ cần nói một câu thần chú bảo làm lên luôn ạ à. dạ nhân đây à, thần xin biểu diễn để cho ngọc hoàng xem mà <coughs> balabolo balabolo balabolo balabolo balabolo lên có thể lên rồi này lên chưa có thế này giỏi nhé có thế là bảo lên là lên luôn à lên Ui à, hoàng lên thật là ấy lên lên chưa? này ôi rồi ôi bắt đầu hả trên đấy thấy cái gì không Yeah, we lie in my gym. I see you, I feel you. Ôi, Where is Hả? Titanic ấy? Không cán bộ thiên đình mà ông ấy đọc là ai phiếu phiếu <laughs> sợ quá mà thế này mà có bằng thạc sĩ được thì tôi cũng chỉ giỏi quá I'm flying hay bẩm ngọc hoàng thần quên mất ạ à. dạ bây giờ có một tin vui bây giờ thần mới kịp báo cho ngọc hoàng dạ năm vừa qua thiên đình ta đã thoát khỏi những thiên đình nghèo rồi đấy ạ bây giờ mình sắp giàu rồi gia đình sắp có điều kiện rồi này tế ơi tế tế tế tế tế cho, ừ. cho cho xuống cái lạnh à, quá ai gọi nhỉ đây này đâu ô cho cho cho xuống đi lạnh quá đầu đấy à sao tự nhiên lên đây làm gì đấy ông bị làm sao đấy ông vừa là phù phép đọc thần chú cho tôi lên gì đầu ơi không phải cái gì muốn lên xong rồi là muốn xuống là xuống được ngay nhá thôi bây giờ cứ ở trên đấy chơi ờ, cho nó mát này không đùa đâu đấy nhá lạnh lắm rồi đấy cho xuống đi nhanh lên kìa năm tao bảo à, nó đi ai đùa này mỗi lần lên đây trầu ngọc hoàng nhá chính đầu là mắng tôi nhiều nhất đấy nhá mà chính đầu toàn kít đều với ngọc hoàng nhá đã thế bây giờ cứ ở trên đấy cho nó mát nhá chưa ô này này này ta không đùa đâu nhá ta mà xuống là chết với ta đấy nhá kìa cho đầu nó xuống đi dạ. dạ cái gì người ta đã nói thế rồi cho xuống đi đùa vừa phải thôi cho xuống đi dạ nhưng mà nhưng mà cái gì ông có định cho xuống không hả có nhưng mà nhưng mà cái gì nhưng mà sao làm sao mà không cho xuống nhưng mà em nói thật với ngọc hoàng hôm học cho lên thì em có nhớ câu thần chú dạ đang học dở lúc ờ, cho xuống thì lại quên mất câu thần chú rồi người yêu bây giờ không nhớ là câu nào này này thằng thằng mất dạy kia mày mày mày mày mày mày, mày thế mày định để tao chết chết ở trên này à bình tĩnh bình tĩnh không khổ ừ. quá thế thì điện thoại cho bạn cùng lớp hỏi xem nó nhớ không khổ quá nhà có điều kiện một thầy một trò làm gì có bạn nào ôi trời ơi ôi trời ơi thì thôi thế bây giờ làm cách nào thế thì nếu như nhớ cố ra xem nào ông ấy dạy có cái gì liên quan đến cái gì liên quan nhanh lên nào, nào. à à nó liên quan đến tên tôi ấy à, à. và liên quan đến uh, đời sống không ạ đời sống đời sống mình ông nghĩ cho tôi cái ô, đời, ông, đời, ông nghĩ là đại khái là nó liên quan đến kinh tế và đời sống ô được. Đọc, đọc. à đấy rồi đấy rồi à, bồ lô bà la bồ lô bà la thị trường chẳng cái gì cả không phải không phải đọc lại câu khác đi câu khác bồ lô bà la bồ lô bà la giá xăng dầu điện nước ơ lên này lên sao lại lên thế này sao thế nhầm xin lỗi xin lỗi đây rồi bồ lô ba la bồ lô ba la ngoại tệ ngoại tệ à đây đây đây đây đây đây bảo đảm bảo đảm câu này là dạ xuống luôn này chắc chắn không chắc chắn chắc chắn chắc chắn nhanh lên nào ờ. nào nào chuẩn bị vàng cái giỏi làm tạo ấy làm sao thế này trời ơi trời ơi sao lại lên cao thế này rồi nói đi ván rồi lại lên cao thế này rồi bắt đầu ơi bắt đầu ơi dạ bẩm nó lên cao vút rồi ạ ui rồi cái gì nhỉ cái gì ấy da dạ bẩm ngọc hoàng bắt đầu khóc rồi đấy ạ à. Dạ da bẩm ngọc hoàng chân không phải là khóc đâu ạ à. ôi ôi da dạ bẩm ngọc hoàng dạ dạo này thận bắt đầu kém lắm ạ đã à, thế lúc nãy lại còn uống bò hút vậy bằng ống mút này ngươi xem có cái nào cho bắt đầu xuống đi bắt đầu ơi chị nhanh lên đứng dậy nghĩ cách nào cho người ta xuống đi ông bùa áp như thế mà được à ông là đồ vô lương tâm làm như thế làm sao người ta chịu được hả nam tào à? nam tào ơi ơi đâu ông vừa nói cái gì đấy hả vừa mắng cho kinh tế một trận biết rồi nhưng mà ông vừa nói câu gì mà nó tụt xuống một tí rồi đấy câu hả? ông làm thế ai người ta chịu được không phải câu trước cơ đồ à. không phải vô không phải lương đúng đúng đúng, đúng rồi lương à. lương lương đúng rồi nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi bolo ba la bolo ba la lương ừ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi lương lương xuống lương mình là cán bộ thiên đình lần sau học hành cho nó tử tế nhá ừ. chứ học hành không đến nơi đến chốn á là giết dân đấy nghe chưa sao nhìn cái kìa bắt đầu lúc lên thì trông như một bông hoa hồng ngậm sương sớm lúc xuống thì có khác gì bông hoa nhài cắm bãi ấy bãi gì cũng được tránh đấy học hành thế à, à học hành cái kiểu gì mà cho người ta lên được mà tại sao cho xuống lại không xuống được mà mà tại sao cái ông thầy của cái thằng cha này sao nó thâm thế đấy nhỉ tại sao ông lại nghĩ ra cái từ lương mà nó lại xuống được mới giỏi chứ này hả, hả? Mà làm khổ quá nhở rõ ràng là tôi nhớ năm vừa qua lương có lên mà này lên cái gì lên cái gì lương của ông lên được có một tí thế này trong khi đó điện nước xăng dầu rồi là ngoại tệ rồi vàng lên cao vút lên gấp ba gấp bốn lần như thế thế thì lương của ông trả xuống là gì hả đột điên! bố thằng thầy là thâm thế nhỉ thôi đi thôi bây giờ ngươi không thi thì đi ra cho táo khác vào thi nhá đi ra đi đi ra à nhớ ra rồi dạ bẩm ngọc hoàng bây giờ đầu của thần là thông thoáng rồi bây giờ thần nhớ ra là hôm nay lên đây ờ, thần sẽ thi bước nhảy hoàn vũ ạ dạ ờ, trước hết là ờ, thần mời ngọc hoàng ra nhảy với thần một điệu điệu này nó không cần phải nhảy nhót gì ờ, ngọc hoàng cứ uh, di chuyển nhẹ nhàng thôi ạ ừ. gọi là ừ. bước nhẹ bước nhàng thôi ạ dạ ừ. dạ xin mời ạ uh... dạ tiếp theo dạ xin mời à, anh ra nhảy với tôi một điệu hả <laughs> điệu này nó ờ, gọi là một bước lên là hai bước xuống à, Ô, đơn, đơn đơn giản thế thôi đơn à? giản thế thôi <laughs> dạ được đó. chị đẩu ra nhảy với mình một điệu ạ. À? thôi thôi thôi không nhảy nhót gì đâu ừ, ra đây biết cái gì đâu mà nhảy ra đây khổ mắt nhưng mà nhảy cái gì nhảy nó là tuyết chứ còn gì nữa tuyết là cái gì tuyết xin mời Xin lỗi, xin lỗi nhá Ôi giời, ôi giời Đầu óc rũ rượi như con điên này á Nào, táo kinh tế Phần thi đã xong, bước lên hai bước Sau đây sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo Dạ Xin mời trưởng ban ạ à, Táo ờ, kinh tế này Dạ ờ, Ta cũng không ngờ ngươi làm kinh tế Táo kinh tế Nhưng mà ta không thích chóng mặt lắm nhí nhố nhảm nhí ta hết à, vừa rồi là phần nhận xét của ngọc hoàng còn bây giờ đến phần nhận xét của ta riêng ta lại à, rất thích cái phần thi của táo kinh tế bởi vì ở đó táo kinh tế đã lồng ghép được những việc mình làm trong năm qua vào những điệu nhảy vào bước nhảy hoàn vũ ví dụ như phần đầu tiên nhảy với ngọc hoàng thì à, bước đi nó nhẹ nhàng uyển chuyển không kém phần não nề đó chính là nhịp điệu của à, thị trường chứng khoán thế còn là phần nhảy với ta à, chát bục chát bục các cục các cục điều đó chứng tỏ là ngươi đang phản ánh giá xăng giá dầu điện nước còn đặc biệt là phần nhảy với cả bắt đầu phải nói là biên độ dao động nó rất là cao nó rất là mạnh không ai biết nó lên đến chỗ nào điều đó chứng tỏ ngươi đang phản ánh giá vàng trong năm qua tôi thất bán người đó phần nhận xét của tôi là tôi chẳng có ý kiến gì cả dạ. chúc bạn thành công dạ vâng em xin phép ạ xin phép ạ ừ. biết sao vào đây mà toàn mắng à quên à, dạ À, xin lỗi quý vị khán giả, à, quý vị khán giả nhớ bình chọn cho mình số báo danh là 06. Ra đằng sau nhá, ra đằng sau nhá. Gia đình đang phát sim miễn phí nhá. Nhà có điều kiện mà. Anh Úi dồi, Phan Anh đấy à? Vâng Sao không vui thế? vui làm sao được em anh không hài lòng với cái phần thi của anh lắm nhưng mà cũng tại ban giám khảo ấy ban giám khảo vào là không nên mắng thí sinh như thế đây là ngày mắng thí sinh mà, mà, mà làm người ta sợ cuống cả lên người ta lại ừ, đáng nhẽ là phần đưa lên thì người ta lại hạ xuống và phần hạ xuống thì người ta lại đưa lên mà phần đứng im thì người ta lại xoắn lại à, nhưng mà còn phần nhảy chắc là vớt vát được tí phần nhảy á ừ? phần nhảy thì anh không hài lòng lắm bởi vì phần nhảy ấy, là nó phải áp dụng vào là giải phóng hình thể là phải hết sức tập trung đây đợt này ban giám khảo lại mắng mình lại bảo là áp vào mấy giá vàng này giá đô này giá điện nước xăng dầu nói tóm lại là ban giám khảo này chỉ cho ra ngoài đứng đường để để làm quản lý thị trường thôi chả biết tí gì về nghệ thuật cả à. ừ. bình tĩnh bình tĩnh này I usually have an answer to the question, but this time I'm gonna be quiet.